Chưa có vaccine phòng COVID-19 cho trẻ, việc bảo vệ, chăm sóc trẻ như thế nào? Trẻ em đang phải chịu nhiều thiệt thòi do dịch bệnh, trong khi đó, các em cũng chưa có vaccine phòng COVID-19 để có thể an toàn hơn. Theo bà Lele Miller, Phó đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, UNICEF tại Việt Nam, có những chia sẻ về việc bảo vệ, chăm sóc trẻ khi chưa có vaccine COVID-19 hiện nay khi chưa có vaccine COVID-19 cho trẻ em. Cùng việc thường xuyên đeo khẩu trang, khử khuẩn khi cần thiết, các chuyên gia của UNICEF khuyến nghị các gia đình không nên trì hoãn hay e ngại dịch COVID-19 mà gián đoạn việc tiêm các loại vaccine thường niên khác cho trẻ. Trong thời gian dịch bệnh kéo dài, trẻ phải ở trong nhà lâu. Các chuyên gia có thêm khuyến nghị về việc cần dành thời gian chất lượng cho con em của mình như chơi các trò chơi trong gia đình, chia sẻ, nói chuyện về COVID-19, giúp con giảm căng thẳng, lo lắng. Về vận động, bố mẹ có thể tập cùng con các bài tập thể dục, khuyến khích các con vận động bằng thể dục hay trò chơi thay vì ngồi một chỗ. Vận động rất tốt cho thể chất và tinh thần trẻ em. Về dinh dưỡng, bà Lê Lay cho rằng điều này rất quan trọng, tăng cường hoa quả, rau xanh, tăng hệ miễn dịch. Nếu có điều kiện, trong gia đình nên có đồ ăn vặt lành mạnh hay thức ăn nhẹ cho trẻ, và việc bổ sung thức uống từ sữa non rất tốt cho hệ miễn dịch của trẻ. Sữa non là kháng sinh tự nhiên cho trẻ, sữa non chứa rất nhiều tế bào sống được gọi là các kháng thể tự nhiên, có tác dụng kích thích cơ thể tạo ra kháng thể để bảo vệ cơ thể trẻ chống lại các tác nhân gây hại, các loại virus, các vi khuẩn nhiễm bệnh, các bệnh mãn tính. Sữa non còn có tác dụng như thuốc kháng sinh nhưng lại không có tác dụng phụ, có thể được coi như là một loại vaccine tự nhiên tuyệt đối an toàn. Trẻ sẽ phát triển toàn diện cả về tinh thần và thể chất. Không gặp phải các bệnh như sởi, tiêu chảy, các bệnh về đường hô hấp. Nếu trẻ sử dụng sữa non một cách đều đặn hàng ngày. Bên cạnh đó sữa non phát triển não bộ của trẻ, một thành phần quan trọng khác có trong sữa non là ganglioside. Đây là một nhóm chất béo rất quan trọng giúp bé phát triển trí não. Ganglioside không chỉ giúp cho não bộ của bé sớm phát triển mà nó còn bảo vệ hệ thống đường ruột, chống viêm nhiễm đường ruột cho trẻ khi thu hút các vi khuẩn có hại và trung hòa chúng. Ngoài ra sữa non còn hỗ trợ hệ thống tiêu hóa của trẻ hoạt động tốt. Sữa non chứa ít chất béo, trẻ dễ dàng tiêu hóa và hấp thụ. Chức năng phân giải thức ăn của ruột lúc này cũng chỉ mới hình thành. Các chất dịch cần thiết như lactase hay enzyme cũng chỉ vừa mới bắt đầu được tiết ra. Chất chống oxy hóa và immunoglobulin có trong sữa non không chỉ giúp trẻ tránh khỏi các triệu chứng xuất huyết và còn bảo vệ thành ruột non yếu của trẻ. Vì vậy sữa non là thực phẩm tốt nhất dành cho trẻ.